khi răng lối đời ta để trong sâu thẳm lòng thấy cây đắng phú phàng từ trong tâm tay một giấc mơ vút bay giật mình để ta mới hay cái gọi là chạy vào màn đêm đồng một cơn mưa vừa rơi ùa vào bên tai tưởng chừng như tiếng tim mình là điều chua xót mà muốn kêu lớn lên để lòng sẽ thôi nỗi buồn nhưng có gì ngăn trong mưa cho không ai hay ta đang mất ướt lệ lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa ngàn khóc trong mưa cho không ai hay thật sao xa ta những thất vọng và khi dứt cơn mưa xin chỉ còn đây chút lắng động để nước mắt tôi rơi ta trở lại ta như vẫn thế chút ngông cuồng yêu cũng thế nhiều khi mang đến niềm đau cần người để yêu để trao tròn trái tim mình phải người đi qua rồi chỉ những gió là nồng nàn rồi cũng xa cách thôi nên chỉ cho tiếng yêu phai sắc hương thì đành khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mất ướt lệ lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa khóc trong mưa cho không ai hay thật xa ta yêu những nỗi nhớ ngỡ quê cuốn trôi đi xin mưa mang đi xa ta nhưng thất vọng và khi rất cần mưa xin chỉ còn đây chút lắng động để nước mắt tôi rơi ta trở lại ta như vẫn thế chút ngông cuồng ngẩng đầu nhìn lên